mày chỉ cần đi theo ông học được những mánh lới làm ăn của ông thì chẳng mấy mà giàu dạ mong ông chỉ dạy Điều quan trọng nhất của người buôn bán là hiểu được giá trị hàng hóa, cố gắng ép giá mua thật rẻ và bán giá thật đắt. Dạ, dạ, mua thật rẻ, bán thật đắt. Theo ta biết thì cái tủ gỗ kia là đồ cổ, hiện giờ bán cho người sưu tầm có giá trị rất cao. Cái tủ cũ kỹ ấy ư thưa ông? Đúng, loại ấy giờ hiếm lắm, giá cũng phải lên tới 200 lạng bạc. 200 lạng bạc? Nó đắt vậy sao ạ? Nếu khéo bán thì giá còn cao hơn ấy chứ. Chúng ta phải tìm cách mua lại cái tủ ấy, kiểu gì cũng được món hời. Này ông, đồ này là của nhà ông hay ông mua về bán? đồ nhà tôi ông ạ Chả giấu gì ông, mẹ tôi ốm đã lâu Gia cảnh túng quẩn nên tôi phải bán đồ đặt trong nhà để lo tiền thuốc thang cho mẹ Chả trách chẳng ai mua, toàn những thứ cũ kỹ không có giá trị <laughs> Ông xem có ưng món nào thì mua hộ tôi Ta nghe gia cảnh ông cũng thương lắm Cũng muốn mua ủng hộ Nhưng toàn những thứ cũ rích, méo mó thế này Nhà ta còn vứt đầy có cái tủ gỗ sập xệ này, nếu ông bán rẻ thì có thể ta mua giúp. Vâng, vâng. Cái tủ này nhìn hơi cũ, nhưng gỗ còn tốt lắm ông ạ. À. Tôi bán rẻ chỉ 20 lạng thôi. Sa 20 lạng? Ông tưởng ta là trẻ con chắc. Ta chỉ mua làm phúc cho ông. Chưa cái tủ này ai mua làm gì, nếu ông bán 10 lạng thì ta lấy về bổ ra làm củi đun cho nhà bếp thôi. Đúng thế, chỉ đáng bổ ra làm củi đun cho nhà bếp thôi. Ờ, 10 lạng 10 lạng là ta làm từ thiện cho nhà ông Chưa đem nó về nhà Còn mất tiền thuê người bổ ra làm củi đun nữa Tính ra là đắt cắt cổ đấy Đúng thế Tính ra là cắt cổ đấy ờ, Ông nói cũng phải Vậy 10 lạng đấy Ông mua giúp tôi Được Tiền đây Ngày mai ta sẽ cho xe đến chở về Vâng Cảm ơn ông Mua 10 lạng, bán 200 lạng Không ngờ lại vớ được món hời béo bở dễ dàng như vậy Ông đúng là tài trí hơn người Chào ông, ông đến nhận hàng đấy ạ à? Ừ, ông mau chuyển cái tủ lên xe cho ta Vâng vâng, hôm qua ông bảo mua cái tủ về làm củi đun Nên tôi bổ nó ra giúp ông chở cho đỡ cồng kềnh Hả? Thế là ông khỏi phải thuê người bổ ra còn gì Tôi cũng đỡ ấy nấy với ông Trời ơi Vậy là trách ai bây giờ